Alo, chào tất cả mọi người Chúng ta đã quay trở lại với Hoàng Phong tổng số miền Nam trong buổi phân tích chốt số trong buổi tối của ngày hôm nay Tức là buổi tối của ngày 26 tháng 2 năm 2020 Và hiện tại bây giờ đó là 9 giờ tối thì sau khi đã có kết quả mở thưởng miền Nam của ngày hôm nay ờ, Tôi lại tiếp tục ngồi lại đây phân tích cũng như là đưa ra những cái dự đoán để chốt số cho tất cả anh chị em bạn bè chúng ta tham khảo số chơi cho hàng ngày ờ, và ngày hôm nay thì ờ, đấy là ngày 26 tháng 2 Sổ số miền Nam đã sổ cho tất cả bạn Đấy là ba đài Vịnh Long, Bình Dương và Trà Vinh chúng ta điểm qua sơ bộ một chút về giải 8 cho tất cả bạn ở Vĩnh Long đấy là con số cái bảng 11 Bình Dương đấy là con số 87 cuối cùng đấy là Trà Vinh đấy là con số 53 còn về giải đặc biệt thì như nào đặc biệt và chúng ta cũng có thể là điểm qua càng một chút phải không ạ đặc biệt cho tất cả bạn Đài Vĩnh Long đấy là con số 84 càng 3 chúng ta có là 384 con đài Bình Dương cho tất cả bạn con số đến là 93 càng không chúng ta có 093 và cuối cùng đây là con số kẹp bằng 33 cho tất cả bạn đài Trà Vinh càng 9 chúng ta có 933 tất cả bạn và còn lại thì những con số lô tô ở đây thì tôi sẽ điểm qua sơ bộ một chút như vậy thôi tất cả bạn thì đấy đó là cái ờ, kết quả sổ số miền ờ, Nam của ngày hôm nay và cái dự đoán của tôi ngày hôm nay chia sẻ cho tất cả bạn Vĩnh Long Bạch Thủ Lô đấy là con số 47 song thủ đó là 3663 và đầu đuôi cho tất cả bạn đấy là 467 467 thì ngày hôm nay Đài Vĩnh Long chúng ta chưa may mắn tất cả bạn 3663 của Đài Vĩnh Long thì nó lại về Bình Dương rất là nhiều tất cả bạn 36 này 36 36 hai nháy phải không ạ đấy và con số 47 ờ, còn về đài ờ, Bình Dương Bạch Thủ Lô đấy là con số 34 song thủ 10 441 và đầu đuôi đó là 134 phải không ạ Trước tiên về uh, Bạch Thủ Lô đấy là con số 34 34 thì ngày hôm nay lộn đài một chút, ờ, lộn nó lại lộn lại tất cả bạn nó lại về con số 43 Ngày hôm nay ai chơi Bạch Thủ chúng ta chơi ờ, gọi là lót một chút ít thì chúng ta vẫn chiến thắng được con số 43 xong thủ cho tất cả bạn 1441 thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được con số 41 tất cả bạn nhé xong thủ lô thì hai số chiến thắng một cũng là ok rồi phải không ạ còn về đầu đuôi cho tất cả bạn đấy là 134 134 thì ngày hôm nay đặc biệt đã về cho tất cả bạn con số 93 thì chúng ta chiến thắng được cho tất cả bạn đấy là con số đuôi 3 và cuối cùng cho tất cả bạn đấy là đài Trà Vinh Trà Vinh thì bạch thủ đấy là 44 song thủ là 1991 và đầu đuôi đó là 149 149 đầu đuôi ngày hôm nay chúng ta thất bại kép bằng 44 bạch thủ lô cho tất cả bạn thì ngày hôm nay nó lại về con số kép bằng đấy là con số 33 1991 ngày hôm nay chúng ta chưa may mắn tất cả bạn Nói chung là ngày hôm nay Đài Vĩnh Long Trà Vinh ngày hôm nay chúng ta Ờ, không được may mắn cho tất cả bạn về những cầu lô cầu đề Đại Bình Dương thì chúng ta chiến thắng được cho tất cả bạn gọi là xong thủ lô bạch thủ chúng ta chiến thắng được con lót và chiến thắng được đó là con số đuôi ba tất cả các bạn 47 bao lô ba đài thì ngày hôm nay nó lại về 4657 rất là tiếc tất cả bạn và ngày hôm nay tôi cảm ơn đó là gần 200 anh em và tôi cũng nói tất cả bạn rồi đây là những cái video đầu tiên nên tất cả bạn có thể là xem xét cho tôi đấy Thực sự chung của chúng ta có thể vào tiền nhưng mức độ vừa thôi Đầu năm chúng ta vào nhẹ nhàng ờ, để ờ, lấy lộc đầu năm thôi tất cả bạn không nên vào mạnh tay và hiện tại thì khi nào các bạn cảm thấy cầu kèo trên video ổn định thì tất cả bạn có thể là vào tiền mạnh còn không thì tất cả bạn chỉ là dừng lại mức độ đó là tham khảo thôi tất cả bạn và tôi mong rằng tất cả bạn những ai đã và đang xem được video của tôi đấy là Hoàng Phong sổ số miền Nam đấy tất cả bạn hãy đăng ký kênh cho tôi nhấn vào tượng chuông vào chuông tất cả và các bạn cũng có thể chia sẻ cho tôi về những cầu lô cầu đề mà tất cả bạn biết ở đây để đóng góp cùng với kênh giúp kênh ngày càng phát triển hơn vào ngày hôm nay ờ, sẽ dự đoán là tất cả bạn vào ngày mai ngày mai đấy là ngày thứ bảy đúng không ạ cũng là cuối tuần không biết là thứ bảy chúng ta sẽ có bao nhiêu đài đấy thứ bảy thì chúng ta sẽ có bốn đài tất cả bạn thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước và Hậu Giang thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ lên cho tất cả bạn về những cái cặp số bạch thủ lô xong thủ lô cũng như là đầu đuôi và bao lô cho tất cả bạn vào ngày mai tất cả bạn hiện tại thì tôi có nói tất cả bạn rồi tại vì là sổ số miền Nam chúng ta có rất là nhiều đài mà để phân tích chia sẻ tất cả bạn từng cầu một nó rất là lâu nên là tôi sẽ mạn phép uh, tìm hiểu trước và lên cái bảng chốt cho tất cả bạn đây tất cả bạn có thể là xem xét và dễ hình dung hơn Ngày mai thì Hoàng Phong sổ số miền Nam dự đoán là tất cả các bạn ngày 27 tháng 2 nên mình có năm 21 thành phố Hồ Chí Minh bạch thủ đấy là con số 52, song thủ đấy là 0440, đầu đuôi đó là 245. À, ờ, còn về Long An, bạch thủ lô đấy là con số 72, song thủ đó là 5995, đầu đuôi đó là 579. Bình Phước, bạch thủ đấy là con số 29, song thủ đấy là 5665, đầu đuôi đó là 256 và cuối cùng Trà Vinh cho tất cả các bạn bạch thủ lô đấy là con số kép bằng 99 song thủ đó là 3883 và đầu đuôi đó là 389 tất cả bạn ờ, còn ờ, bao lô 4 ờ, đài tất cả bạn ngày mai thì chúng ta sẽ có con số kép bằng đấy là 99 càng 5678 đấy, hy vọng rằng ngày mai chúng ta có thể chiến thắng về cầu bao lô cũng như là cầu càng tất cả bạn nhé thì đấy đó là những ờ, dự đoán của Hoàng Phong số số miền Nam của ngày mai tất cả bạn có thể là xem xét tham khảo cho tôi cảm thấy trùng hợp chúng ta có thể vào tiền còn nếu không thì chúng ta tham khảo đấy không ai bắt buộc tất cả bạn những gì tôi chia sẻ lên đấy là những gì tôi biết và muốn chia sẻ lên và những cái đấy tôi cũng mong muốn rằng nó sẽ nổ cho tất cả bạn để chúng ta có thể là chiến thắng chủ lô có tiền trả nợ trang trải cuộc sống hoặc là làm một cái việc gì đấy tất cả bạn thì vào cuối cùng của tôi chúc tất cả bạn có một buổi tối vui vẻ và ấm áp gia đình xin chào hẹn gặp lại video tiếp theo vào ngày mai